Xin chào tất cả anh em nhé Thì như những video trước đây thì công ty tôi có giới thiệu với anh em rất nhiều cái đồ chơi giúp anh em chơi giành chiến thắng trong những cái bộ môn bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy từ những cái nắp đĩa khiển đấy, nắp camera đấy từ cho những cái bộ hột nặng nhẹ nắp âm dương đấy hột nặng tài nặng xỉu vân vân nhưng mà trong cái thời của hiện nay thì để anh em mình luồn được những cái đồ đạc những cái hột nắp đĩa vào sân chơi của anh em là hết sức khó khăn cáo già thợ thuyền trong sân chơi rất là nhiều rất dễ gây nguy hiểm cho anh em thì chính vì vậy công ty tôi vừa cho ra mắt cái sản phẩm Đấy, máy phân tích tự động để giúp anh em chơi và giành chiến thắng trong những cái bộ môn từ bầu cua, tài xỉu cho đến sóc đĩa. Thì với những chiếc máy như này, anh em chỉ cần mang vào sân chơi thôi. Đấy, công ty tôi đã lập trình sẵn rồi, anh em mình mang vào sân chơi thì em khởi động cái công tắc nguồn của nó lên. Trong phạm vi từ 3 đến 5 mét, anh em ngồi cách nhà cái từ 3 đến 5 mét là máy có thể phân tích và báo trước em biết trước kết quả để em đánh rồi. Đấy, thì có độ hiệu quả như thế nào, cái cách chơi, cách sử dụng ra sao thì sau đây tôi sẽ tiết và thử trực tiếp cho anh em đấy đến cái độ hiệu quả của nó chính xác được bao nhiêu phần trăm liệu có giúp anh em chơi giúp anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi của anh em được hay không anh em nhé thì trước khi đi vào video để chứng minh cho anh em thấy những cái đồ hôm nay tôi sử dụng để quay video cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đây thì trên tay tôi là cái thanh nam châm đây nó hít cực kỳ mạnh đây đấy anh em mình chơi cờ bạc thì em biết rồi nếu mà đồ bị đấy thì nó sẽ hít rất là chặt luôn đấy nhưng ở đây nó không hề hít thì chứng tỏ với anh em một điều là hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thôi đấy bát đĩa quân vị nó không hề hít rồi đấy rất dễ chơi luôn đây những cái nắp này đây nắp tài xỉu đây không hề hít luôn này nếu mà là đồ bịt thì nó sẽ hít rất là chặt rồi anh em thừa biết điều đấy rồi nhưng mà đây nó không hề hít này hột hạt này không hề hít luôn đây cái tô bầu cua đây cái tô múc canh múc cơm hàng ngày của nhà tôi thôi đây hột hạt bầu cua đây cũng không hề hít luôn đấy thì thử qua nam châm như em thấy thì những cái đồ hôm nay tôi test cho anh em hoàn toàn là những cái đồ thường đồ chợ thôi thì không làm mất thời gian của anh em nữa thì tôi sẽ đi vào tôi test trực tiếp cho anh thấy cái độ hiệu quả của cái máy này trong từng môn chơi anh em nhé đây ba cái máy này thì lần lượt nó chơi sóc đĩa tài xỉu và bầu cua như cái máy sóc đĩa này tôi sẽ test luôn cho anh em đây thì đây anh em chú ý nhá Đã cho nó về tứ tử đen này em vào sân chơi đi em chỉ cần khởi động công tắc một nó lên này đấy thì sau đây tôi sẽ đút cái máy này vào trong cái cốc này đấy, để cho cái nhịp rung cái âm rung của nó vang vọng lên để anh em nghe được chứ còn nếu mà anh em mình tôi không để trong cái chiếc cốc này thì nó rung cực kỳ êm anh em không thể phát hiện được đấy không thể nghe được đây thì tay mình nghe máy báo này mắt anh nhìn vào kết quả này xem máy có báo chuẩn không nhá máy báo hai rung thì em đánh chẵn máy báo một rung thì tương ứng là nó ra nẻ đấy rất dễ chơi thôi test luôn em thấy luôn này đấy sóc mạnh hay sóc nhẹ đều được anh em nhé ai sóc ai làm cái đều được đấy như ván này là máy báo một dung anh em nghe rõ ràng máy báo một dung chưa một dung em đánh lẻ cho tôi này mở luôn này ok chưa ba trắng này chuẩn chưa đấy tiếp tục tiếng tiếp theo cho anh em này đấy ván này tôi sóc thật mạnh để xem là máy có thể báo chuẩn không đấy liệu có báo loạn không rồi như ván này là máy báo hai dung hai dung là tương ứng em đánh chẵn cho tôi tôi bán nhà bán cửa đánh chẵn ván này, này ok chưa sấp đôi này chuẩn chưa không bao giờ có độ sai này bởi vì nó là máy móc nó là công nghệ nên em cứ an tâm một điều như vậy máy cứ dùng là anh em mình có tiền rất đơn giản vậy thôi đấy sau đến 2 đến 3 giây là máy có thể báo chuẩn anh em rồi như bán này là máy báo hai dung hai dung tướng đánh chẵn rồi không bao giờ sai được mở luôn này ok chưa sắp đôi này đấy em thấy cái độ hiệu quả cái độ chính xác của nó khi anh em sử dụng để chơi với bộ môn sóc đĩa chưa đấy thì bất cứ anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại này đang hiển thị trên màn hình đấy là em được tư vấn cũng như là cung cấp những cái đồ chơi như thế này đấy thì tiếp theo đây tôi sẽ chơi sang chuyển sang cái môn chơi tiếp theo là cái môn chơi tài xỉu đấy và sân chơi tài xỉu tất nhiên là anh em phải khởi động cái công tắc của nó lên rồi nhá đấy tôi khởi động cái công tắc chơi tài xỉu lên này đấy, tôi để tiếp tục để trong đây thì đầu tiên là tôi sẽ chọn ra ba cái hột đấy. tôi sẽ chọn ra ba cái hột tài xỉu kích cỡ bằng nhau để cho anh em dễ phân biệt đấy thì tôi bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em đấy không làm mất thời gian của anh em nữa đây thì nguyên lý dung của nó rất đơn giản thôi cứ tài thì máy nó sẽ báo hai dung xỉu máy sẽ báo một dung đấy anh em cứ nghe theo máy và em đánh thôi hết sức đơn giản thôi này test luôn anh em tiếng đầu tiên này anh em nghe máy báo nhé đấy như ván này là máy báo cho anh em biết là hai dung hai dung này chắc chắn anh em đánh tài rồi mở luôn này ok chưa ba 3, 5, 11 điểm tài chuẩn đi anh em tiếp tục tiếng thứ hai này đó, là cái sóc ba nhịp luôn đấy, xem nó có khác gì nếu có sai được không đấy. đấy máy tiếp tục báo là hai dung hai dung em đánh tài cho tôi này mở cho em xem này ok chưa bốn bốn ba lại 11 điểm tài tiếp đấy sóc mạnh hay sóc nhẹ được được anh em nên nhớ là cự ly từ 3 đến 5 mét là nó báo chuẩn cho anh em 100% rồi đấy như con này máy báo một dung em nghe rõ ràng chưa một dung đánh xỉu đấy tôi đánh 10 tỷ và xỉu luôn này ok cho anh em hai ba bốn chín điểm xỉu này test cho anh em kỷ niệm cuối về cái môn chơi tài xỉu này này đấy, không bao giờ có độ sai được em an tâm một điều là như vậy <clears throat> như con này là máy tiếp tục báo một dung một dung em đánh xỉu thôi này bảo luôn cho anh em xem này ok chưa một hai bốn bảy điểm xỉu này đấy cực kỳ chính xác luôn Đấy, anh em nào cần em cứ liên hệ đến công ty sẽ cung cấp cho anh em những cái thiết bị tinh vi như thế này để anh em chơi em mình chơi xong anh em mình nhớ tắt công tắc nguồn của nó đi Đấy. tiếp theo là cái môn chơi bầu cua cũng rất nhiều anh em thua tha bán nhà về những cái trò chơi bầu cua như thế này rồi đây chọn ra ba hột để test luôn anh em thấy đây thì cái nguyên lý rung của nó thì tôi đã để trên màn hình cho anh em mình phân biệt đây thì cứ bầu thì máy nó sẽ không rung đấy cua thì máy nó sẽ báo một cái rung ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà hai dài và nai là ba cái ngắn anh em chỉ cần bỏ ra 3 đến 5 phút là em học thuộc được cái bản hướng dẫn này thôi đấy thì vào sân chơi anh em lại khởi động cái máy này lên này tôi tiếp tục để trong cái cốc này để cho nó âm rung nó rung vọng lên anh em mình nghe anh em mình phân biệt được nhé thì tôi sẽ test luôn cho anh em vài chén để anh em thấy cái độ hiệu quả của nó này Đấy, tôi sóc cực kỳ luôn hầu như là không gây ra âm thanh tiếng động để xem máy có thể báo được không báo báo có chuẩn không anh em nhé như ván này anh em thấy rõ ràng là máy báo một cái dung rất là ngắn này một dung ngắn là từng em đánh con cua thôi này mở ra có cua có tiền này ok chưa cua gà nai này, cua này đấy cực kỳ chuẩn xác luôn máy móc mà anh em công nghệ mà anh em anh em mình chơi nhưng mình không có đồ là anh em mình thua nhưng mất tiền thôi chứ giờ là không ai đánh xanh chín với ai cả đấy tiếp theo sóc cho anh em tí nữa này đấy anh em nghe rõ ràng chưa một cái rung rất là dài đấy một cái rung rất là dài thì anh em đánh con tôm cho tôi đấy mở ra này có tôm có tiền luôn này hai tôm một nai cực kỳ chính xác luôn đấy em sợ chưa thì nhiều anh em có thắc mắc là tại sao mà cái máy này nó rung to như vậy thì liệu vào sân chơi sòng sới thì người ta có phát hiện được hay không mình có bị lộ hay không thì tôi xin khẳng định lại với anh em một điều là cái máy này nó rung cực kỳ êm vào trong môi trường đêm tối yên tĩnh anh em mình sử dụng cái máy này nó không hề gây ra âm thanh tiếng động gì an toàn tuyệt đối cho anh em luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này vào trong tay và tôi để sát camera để xem anh em có nghe cái nhịp nó rung không anh em nhé đây đây xong luôn này máy chuẩn bị báo này đấy đấy rồi rồi đây như ván này là máy báo tôi biết là ba cái rung ngắn ba rung ngắn thì có nghĩa là anh em đánh con nai cho tôi ba ngắn đánh nai Đấy, tôi bán nhà bán cửa tôi đánh nai cho anh xem ván này này ok chưa nai bầu cá ok chưa có nai này đấy em thấy cái độ hiệu quả em thấy cái công nghệ bây giờ nó hiện đại nó sinh viên như thế nào chưa tại sao anh em thua tại sao anh em mất tiền chưa đấy thì bất cứ anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại là đang hiển thị trên màn hình đấy anh em sẽ được tư vấn miễn phí cũng như là đặt hàng ship toàn quốc cho anh em những cái đồ chơi những cái thiết bị công nghệ tốt như thế này đấy thì anh em mình có thể ghé qua một trong hai cơ sở công ty tôi cơ sở một ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 ở cầu bình triệu thành phố hồ chí minh anh mình qua anh em được quyền cầm trực tiếp hột nắp đĩa quân vị của em qua test hàng và thử hàng trực tiếp luôn anh em mình ưng ý anh em mình mang về chơi kiếm tiền thôi đấy thì với những cái sản phẩm như thế này là công ty tôi có trách nhiệm bảo hành cho anh em hai năm luôn đấy anh em chơi anh em gặp bất kỳ vấn đề gì là một đổi một cho anh em mình luôn đấy thì thời lượng video cũng có hạn thôi thì cũng xin chúc anh em là những người chơi khôn ngoan chúc anh em giành chiến thắng trong những cái sân chơi sòng sới của mình anh em nhé xin chào tất